nói cái nỗi như duyên tình sao khéo ở duyên sao khéo bên duyên ở đôi ba người ơi có cái quả như nâng hời nâng ở đây đôi người nâng đi nay bên nào tinh táng như luồng tình tình cái nổi như ở đời với nhau nhau là như với nhau đôi cái nổi như duyên tình sao khéo ở duyên sao khéo bên duyên đôi ba người ơi nói cái nổi như duyên tình qua qua là như trò qua nói cái nổi như duyên tình sao khéo ở duyên sao khéo bên duyên ở đôi ba người ơi có cái quả như đứng hơi thời ở lấy đôi người nữa cái con na dao vàng người chỉ lên trên nơi sao khẽ